phụ nữ một bài hát anh và em ta đã thành gia đình rồi em đừng lo anh tự biết trách với em em đã tin anh bao năm qua nghe vợ ơi anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ lấy em trong tương lai con chúng ta cho dù gái trai vợ yêu ơi hạnh phúc anh chẳng chỉ xanh vàng em đã tin anh bao năm qua nghe vợ ơi Anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ lấy em Trong tương lai mong chúng ta cho dù gai trai Vợ yêu ơi hạnh phúc anh chẳng chỉ sai lại Này cảm ơn em vỡ em bên anh dù bao nhiêu khó khăn